ta đi vào nội dung của bài học hôm nay đó là một về phần các hệ thức các hệ thức gồm các hệ thức nào cô trò mình cùng nhau đi nghiên cứu xét tam giác ABC vuông tại A được chưa nhỉ mình đặt góc ABC bằng alpha thì các tỷ số lượng giác của góc nhọn là các bạn biết rồi xin đi học cốt không hư tang đoàn kết cô tang kết đoàn hay sao đi học? Cứ khóc hoài, thôi đừng khóc, có kẹo đây. Đó chưa? Đó là cách nhớ của tỷ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông. Thế thì ở đây cô sẽ có góc ABC bằng alpha. Cô sẽ có nào, theo tỷ số lượng giác của góc nhọn thì xin đi học. Xin đi học là đối trên, à đối trên huyền. Đúng không ạ? Đối trên, đối trên huyền. về từ đó suy ra cạnh đối, đúng không ạ? đối là bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối nha yeah. tại vì cạnh AC này được chưa và góc alpha này góc alpha đúng không ạ thì ở cạnh AC là cạnh à cạnh đối được chưa và cạnh BC là cạnh à cạnh huyền vậy trong một tam giác vuông đúng chưa nhỉ cạnh góc vuông cạnh góc vuông là cạnh Á AC bằng cạnh huyền nhân với sin của góc à, góc đối Nhớ chưa?